KAMTP Mà đêm mùa số những em thì vẫn chưa mang tâm hồn em là nghiêng cùng gió trở về nhà à, Định như tình yêu của em chỉ thế thôi Mong manh như trò chơi cứ đến rồi đi lặng lẽ trôi Làm ơn hãy quay lưng về ánh sáng mịt mờ quanh em Đừng cứ mãi vì vu khiến anh phải đau đầu Chờ đợi anh nắm đồng hồ uh-huh. Từng giây phút qua trông mong ra phía xa Em giờ đang nơi đâu Anh từ đang lừa chính bản thân mình nhiên là do tình anh vẫn thế chẳng phôi pha I love you baby Mỗi tên từ em hàng đêm nhung mừng nồng Phê pha cùng ai kia đây mai trong ngồi giấc mơ Nhìn thấy hết nhưng anh anh ngô quay đi gần cười Làm tình với cơn đau suy tư âm thầm dường như quá mỏi mệt tiếng xe Nên rồi đi cùng anh Để biết tình yêu mong manh của em dành cho anh bấy lâu Ừ thì lại một mình cứ thế mong chờ bóng hình đừng để che nhau đừng để che nhau yêu dấu la la la đừng chờ về vào ngày mai khi cô đơn mùa vây yêu thương trong đôi tim just a dream just a dream yeah, yeah, cơn mơ đi qua cũng giấc mơ la la la mang theo em yêu cứ tới xa em xa dần hơi ấm nơi hồ mình lang thang trong đêm chờ đợi nhìn thời gian trôi Qua thật chẳng gì là ngoài chơi game cù hành vẫn như thường ngày ôi hôm nay bị ăn hành do em nên anh bị thua đó bà quy là game anh luôn đứng đầu vậy mà hôm nay cũng là đến lúc anh nên tay trên thuần và lối chơi cho game bà quy y như cuộc tình của chúng ta anh phải xây được quên thật chắc và trong lòng em nhắc nhở đừng đi theo điều xấu <laughs> anh từ đang lừa chính bản thân mình nguyên nhân là do tình anh vẫn thế chẳng phổi phao à con từ em hàng đêm nhung hương nồng phê pha cùng ai cái đêm nay trong mỗi giấc mơ